và bây giờ mình sẽ thao tác ở trên máy tính đúng không là mình sẽ đi tạo cái custom field là chúng ta là người sử dụng phần mềm thì chúng ta sử dụng cái custom field hãy chị nhớ nhé custom field để cho người dùng sử dụng phần mềm còn system field là hệ thống mặc định của ManyChat rồi và bây giờ mình sẽ mở mình sẽ mở đây mở cái à, nick bên này nhé à, mình sẽ truy cập lại nhé đây là một cái page mới đúng không đó, mình sẽ khóa sau vậy mình sẽ làm những cái page mới để mình thiết lập luôn và để tạo được custom field custom field những lại là mục đích để chúng ta lưu trữ được data khách hàng đúng không là chúng ta lấy được data đó thì bước số 1 mình vào phần quản trị của ManyChat này sau đó là mình kéo xuống phần setting setting đây và anh chị bấm vào phần field cho mình field đây đó đây chính là gì nơi chúng ta tạo ra custom field đó và bây giờ mình sẽ tạo một cái trường ví dụ bây giờ mình à, hồi sáng là gì à, bây giờ nhiều nick Facebook của khách hàng họ đặt tên ví dụ như sau là là chàng trai cô đơn đúng không đấy đã không phải tên thật của gì không phải tên thật của khách hàng đúng không thì cái chàng trai cô đơn đấy nó sẽ lưu trữ vào gì lưu trữ tên trên gì anh chị nhỉ trên system field chị nhé là thằng MetaChat nó tự động nhập dữ liệu đúng không họ tên khách hàng đó là đó chính là cái tên của gì tên Facebook cá nhân của họ nhé đó chứ nó không được định nghĩa là gì Ô, đâu tao có phải là tên uh, chàng trai cô đơn đâu tao tên là Phạm Thanh Bình mà đúng không đó thì thằng MetaChat nó sẽ lưu trên hệ thống mặc định là à tên Facebook anh chị hiểu vấn đề không đó thì để lấy được tên thật khách hàng thì bây giờ mình sẽ gì tạo ra một cái trường custom field nhá xin họ tên họ xin họ tên đúng không và bây giờ mình sẽ tạo ra một folder mới này folder này ở cái folder này mình sẽ là gì à ờ, họ họ và tên khách hàng đúng không họ và tên tên khách hàng đó và sau đó mình bấm vào phần create tạo ra một cái folder mới này rồi hỏi lại đi đến chỗ này chị đã hiểu chưa hiểu chưa anh chị ơi chưa hiểu để mình giải thích lại đi có anh chị nào vẫn thắc mắc chỗ custom field và system field không hiểu anh chị bấm cho mình số 2 đi số 2 đã hiểu à, anh Hóa hiểu rồi rồi là còn ai chưa hiểu không chưa hiểu thì bấm số 0 nhá, không hiểu để mình giải thích lại cái à, lên hiểu rồi đúng không mọi người hiểu là mình vui quá đã để phân biệt giữa System Field và Custom Field đó đảo qua xíu để nhắc lại cho chị Hương vào chưa rồi chị Hương lại không vào rồi nguy hiểm không Bình lo lắng nha chị Hương <clears throat> đấy System Field là gì nó lưu trữ những cái data mặc định là khi khách hàng đó gì nó đẩy về hệ thống này chat mặc định nhá tên Facebook đó tên Facebook đó là không phải tên thật nhưng mà thằng System Field này nó vẫn lưu trữ cái chị nhá <laughs> thì xét tìm field đó là gì xin chào full name anh chị nhá full name đấy là gì nó lưu trữ ở trên system field còn cái custom field này nhắc lại này đây là cái trường mà chúng ta tùy chỉnh được nhá tùy chỉnh được đó cho nên là gì có hai mục trường dữ liệu trường dữ liệu cho hệ thống và trường dữ liệu cho chúng ta là người dùng là người sử dụng phần mềm này rồi tiếp theo này là chúng ta vừa tạo xong một cái folder là họ tên khách hàng đúng không thì để tạo được cái custom field này là bước tiếp theo anh chị bấm một phần folder là họ tên khách hàng sau đó anh chị bấm một phần new user field cho mình nhé bấm vào nút màu xanh này nhìn xung quanh có nút màu xanh thì bấm anh chị chú ý này đó anh chị check mắt sang bên phía bên phải màn hình nhá bấm vào new user field và cái tên này cái tên của custom field là gì đây custom đây là tùy chỉnh như chị nhá nó ghi custom tiếng anh này custom đó là tùy chỉnh đúng không bây giờ mình sẽ đặt tên cái gì cái custom field này là họ tên khách hàng đúng không mình xin họ vào tên ấy, họ vào tên luôn đó tiếp theo đến loại loại này tha là loại này tách đúng không thì cái trường tên là chúng ta để có định là tách cái chị nhá đó là tách cho mình thì phần description là mô tả này thì mình ghi ở đây là gì à đây là trường ghi rõ ràng nhé trường uh, họ và tên thật của khách hàng đó để dễ nhớ thôi chị nhá rồi họ vào tên sau đó mình bấm tạo này rất nhanh đúng không và tiếp theo mình back trở lại này mình back trở lại này bây giờ mình muốn xin gì à mình muốn xin số điện thoại đúng không mình đã tạo một folder mới này số điện thoại một số khách hàng nhà họ đăng ký Facebook bằng số điện thoại đúng không thì thằng Facebook à thằng ManyChat nó sẽ lưu ở trên hệ thống system view đúng không tuy nhiên là gì số điện thoại nhận hàng ấy họ lại dùng số khác thì sao cho nên chúng ta cứ xin số điện thoại cho chắc bấm một create cho mình sau đó mình bấm vào phần số điện thoại đây lại bấm vào new field ghi là số điện thoại số điện thoại nhá, ở mình cứ để tách đi đó. số điện copy vào đây đối với khách hàng sau đó mình bấm vào create này đó mình bắt trở lại và mình sẽ lấy được bây giờ mình sẽ tạo ra hai field đúng không họ tên và số điện thoại đúng không email từ từ đã đó <laughs> bây giờ lấy mục đích của anh chị bán hàng online là một là lấy được họ tên số điện thoại và số 3 là địa chỉ đúng không à, bấm vào cửa lại lưu folder này địa chỉ địa chỉ nhà khách hàng đấy chị nhá và bấm create cho mình bấm vào đây tiếp theo là tắc, mình thao tác chậm nhé à, địa chỉ chỉ của địa chỉ nhà đúng không đó mình lưu để mình nhớ thôi địa chỉ à, muốn ngắn gọn này thì ghi là địa chỉ khách hàng KH rồi đó sau đó mình à, copy trong đây mình ghi là địa chỉ nhà của khách hàng nhé nhà mô tả nhé phần mô tả nó không hiển thị ở trên mail chat đâu nhà của khách hàng sau đó mình bấm vào create tạo thư tạm thời chúng ta tạo là ra một hai ba cái trường đã đúng không